Hi, mình chào tất cả các bạn đến với video của mình và video là mình sẽ làm về ôn tập lý 12 dự kỳ nha. Bữa trước mình sẽ làm về ba trận rồi, bây giờ mình sẽ làm về những câu lý thuyết hay là những có bài tập cần ôn nha, các bạn có thể tham khảo ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ôn với chương 4. Chương 4 thì dao động và sóng điện từ thì chúng ta sẽ cần nhớ công thức á, lambda sẽ bằng c nhân cho t và lambda sẽ bằng c chia f mà c á, sẽ bằng 3 nhân 10 mũ 8 đơn vị của nó là mét trên giây và qua mặt dao động thì cấu tạo gồm một tụ điện nối một cuộn dây và hai phần tử đó là tụ điện và cuộn dây thì các bạn cần nhớ là công thức á, tần số góc là omega sẽ bằng bằng 1 chia căn LC sẽ bằng 2 pi chia T sẽ bằng 2 pi nhân S nên các bạn nên nhớ công thức này để là bài nha có một số công thức của con lắc nhỏ sau các bạn nên nhớ rồi qua bên biến thiên điện tích của trên trục điền thì các bạn nhớ công thức của mình là Q sẽ bằng q không cos omega nhân t các bạn nhớ công thức này và biến thiên của dòng điện thì các bạn nhớ công thức là Y sẽ bằng Y, y t sẽ bằng omega, omega trừ trừ omega nhân cho q không cho sin sin nhân cho omega nhân t và chúng ta suy ra công thức đó là Y sẽ bằng y không cos omega nhân t cộng cho B chia 2 và y0 sẽ bằng y0 nhân omega các bạn nhớ ba công thức này nhớ rõ nha rồi và đó đó bây giờ tính độ lệch pha thì cường độ dòng điện điện y biến thiên hơn điện tích q một góc bg2 các bạn nhớ công thức này nên nhớ một câu này vì nó là một uh, câu trắc nghiệm rồi các bài tập thì các bạn nhớ công thức nữa là bài tập là tính chu kỳ t sẽ bằng 2 pi nhân omega f sẽ bằng omega nhân omega chia 2 pi và omega sẽ bằng bằng một chia căn LC các bạn nhớ nhớ những công thức này cho mình nha rồi bây giờ có qua hạt qua con câu hai con vận dụng cao thì các bạn đã nhớ công thức là là cho C1 có F1 bằng là mình tìm đáp án của nó là gì và C2 có F2 bằng thì mình tìm luôn rồi xong rồi F công thức của mình cho công thức là F sẽ bằng 1 chia cho 2 pi căn LC thì các bạn tìm C thôi thì nó đã cho mình L và cho mình F thì mình bấm shift sau là ra là xong hai câu này rồi sang qua điện từ trường thì các bạn nhớ là điện từ trường là một môi trường vật chất biến thiên B và và biến thiên E biến thiên và B biến thiên là một điện từ trường là thế rồi sang chương 5 chương 5 thì là gọi là giao thoa và sóng ánh sáng sáng à, là người ta gọi là đầu tiên mình ờ, tìm đó tán sắc ánh sáng thì mình làm cho định nghĩa nó là mình nhớ đầu tiên là định nghĩa là một câu trắc nghiệm rồi đến thế, thế nào là ánh sáng đơn sắc thế nào là ánh sáng trắng và mình có giải thích bên này á là ánh sáng đơn sắc là chỉ có một màu không bị tán sắc khi đi qua lăng kính và ánh sáng trắng thì có vô số màu khi đi qua lăng kính chỉ có bảy màu biến thiên từ đỏ đến tím là cái này là có một trong hai câu trong đề đề và có trắc nghiệm nha rồi bây giờ mình sẽ tới là bộ ba là, là chiết xuất môi trường phụ thuộc vào ánh sáng là n tím sẽ lớn nhất rồi nè rồi n đỏ là nhỏ nhất rồi n có thể là đỏ và đỏ cam vàng lục lam trần tím cho nên các bạn nhớ nhớ cái này khi trong sách định nghĩa giáo, khoa thì đến hai câu thông hiểu thì các bạn nên nhớ thông hiểu là mình phải hiểu hiểu chứ không phải là mình nhận biết là mình không thể học thuộc được mình phải hiểu nó thì mình tính là đầu tiên là màu lịch nhiều nhất là màu gì màu là ít nhất màu lịch nhiều nhất chính là màu tím và màu lịch ít nhất là màu đỏ vì nó vì màu đỏ nó quy quan đến kinh ít và sau mình sẽ trong à, video sau mình sẽ trong mấy câu bài tập và lý thuyết cho các bạn dễ hiểu hơn nha dễ hình dung hơn rồi các bạn đi so sánh chiết xuất của môi trường đó là so sánh chiết xuất môi trường trường nào trong môi trường nào đó là người ta sẽ hỏi mình như thế rồi ờ, đến bài giao thoa thì người ta hỏi là nêu được vân sáng vân tối là gì vân sáng là gì vân tối là gì và vân sáng thì mình cho là vân sáng là gặp nhau thì hai ánh sáng tăng cường còn vân tối gặp nhau thì hai ánh sáng triệt tiêu các bạn nhớ như thế này rồi ờ, công thức tính vị trí vân sáng thì các bạn nhớ là x sẽ bằng can cho lambda d chia a rồi các bạn nhớ công thức tính vị trí vân tối đó là x sẽ bằng can cộng 1 phần 2 cho lambda d chia a các bạn nhớ thế này này và để mình tính vân sáng vân tối và mình sẽ cho một bài tập cụ thể rồi bạn tính khoảng vân y sẽ bằng lambda d chia a và suy ra lambda sẽ bằng gì lambda sẽ bằng a y chia d rồi các bạn à, tới đây á, các bạn mà tìm hai con vận dụng cao thì các bạn tới vị trí cân bằng thì thì vị trí vân trùng á vân trùng các bạn nên tính vị trí vân trùng là gì vị trí vân trùng là các bạn hiểu nôm na như này á là vị trí là vị trí vân trùng á chính là K1 nhân cho lambda 1 bằng K2 nhân cho lambda 2 nó vẫn nó trùng với nhau là bằng K3 nhân cho lambda 3 là rồi rồi rồi rồi các bạn hiểu được cái này là như thế thế rồi biết sao nữa không rồi cái này á là do là một con vận dụng cao là nó sẽ có như thế này các bạn phải tính vân trùng là nó hơi mới thôi và vân trùng k sẽ bằng bằng nhau và a1 và d d1 không thay đổi và đến bài tia hồng ngoại và tia tử ngoại các bạn nên nhớ là một là đầu tiên là định nghĩa định nghĩa thì thì các bạn nên nhớ một câu định nghĩa và thứ hai là một bản chất thì các bạn nên nhớ một câu bản chất và thứ ba là bước sóng bước sóng là gì là tia ngoại là tia ngoại là một câu xong rồi đến nguồn phát nguồn phát cũng là gì và giữa tia hồng ngoại và tia tử ngoại là gì đó nên cho nhiều cũng nhiều lý thuyết đấy nè sang câu sang con ừ, bài tia x á thì nó cho mình 6 câu thì mình tìm là là những nó vẫn giống tia hồng ngoại luôn á là định nghĩa bản chất chất đồ, đồ á rồi nó cũng giống tia hồng ngoại và tia hồng ngoại nha nó giống mình cần đi tìm thôi chứ không phải là giống định nghĩa rồi trên đây là toàn bộ công ôn tập lý 12 giữa kỳ 2 cộng ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn các bạn các video sau nha và video sau mình sẽ làm về môn lý tiếp nha